chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng sới lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hột và cái nhân dính này và anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một cái loại là một loại nước đấy hai là hàng có hai loại bây giờ mình có hai loại thì anh em đến sòng sới bất kỳ sòng sới lạ là anh em cần chạm vào hồ như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính lô này Đấy. và anh em đây anh chạm vào bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, cua bịp luôn rồi anh em nhìn này hoàn toàn không tang này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột thôi nha là anh em có thể bán phải sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì uh, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tan tích gì đấy thau cũng vậy này. thùng năm thùng thùng ngoài này em kiểm tra anh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chính luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau, ờ, sau khi ờ, đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, thu sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi anh em để ở trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá đấy, cái này là nhân dính bầu cua không gang lalo anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả này. ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em là có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng theo dần nhịp rất là êm cá 100 trăm cá cả tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định không anh em một con cua này cua này mở này phải hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này, này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm một bến xe miền đâu anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng kết hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được kết hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi đường uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn để ra này bỏ cũng làm cho mình này. thật vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhé chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà, mà chấm mà là cũng hoàn toàn không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được Đây. Đấy, bóc ngồi bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả vì nó vô tang vô tích chấm một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm tất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp tròng nhìn xuyên áp bài tài xỉu bịp anh em hàng hoàn toàn không tăng thích này các vụ này anh em xem này anh em lưu ý cho mình này đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bản hột nắp đĩa của ai được nha anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng sới lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hồ và cái nhân dính này và anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một cái loại là một loại nước đấy hai là có hai loại bây giờ mình có hai loại thì anh em đến sòng sới bất kỳ sòng sới lạ nào anh em cần chạm vào hồ như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính nó lô này Đấy. và anh em đây anh chạm vào bầu như này Đấy, như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, cua bịp luôn Đấy. anh em nhìn này hoàn toàn không tang này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ ở dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đấy nha là anh em có thể bán phải sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tan tích gì đấy thau cũng vậy này. thùng năm thùng thùng ngoài này em kiểm tra nha xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chính luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi ờ, sau khi ờ, đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, thu sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi anh em để ở trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá đấy, cái này là nhân dính bầu cua không gang lalo anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường ngày nay của cái công ty bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả này ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm 100 trăm có tôm khẳng định anh em là có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm có cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng theo dần nhịp rất là êm cá 100 trăm cá đặt tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định không anh em một con cua này cua này mở này Đấy, hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này anh mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm ở bến xe miền đâu anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng kết hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được kết hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi được uh, ờ, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn này ra này bỏ cũng làm cho mình này thật vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhá chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà, mà chấm mà là cũng hoàn toàn không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được máy bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả vì nó vô tang vô tích chấm một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm rất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp cái máy đánh bài thì áp trong nhìn xem nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không tăng tích này Mình cắt vụ này anh em xem này anh em lưu ý cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bán hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản và cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng suối lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hồ và cái nhân dính này mà anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một loại đây là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến sòng dưới bất kỳ sòng dưới lạ là anh em cần chạm vào hột như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, bầu cua bịp luôn rồi anh em nhìn này hoàn toàn không tăng này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột thôi nha là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tăng cái gì cả đấy thau cũng vậy thùng năm thùng thùng ngoài này mình kiểm tra nhanh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chín luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau khi đánh, à, đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh trung này anh em đi chơi anh em để trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy đội hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không la lô anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường ngày nay của cái công ty ờ, bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng dân nghiệp rất là êm cá 100 gram cá là tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định cho anh em một con cua này cua này mở này Đấy, hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé cái đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái lô hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm một bến xe miền đâu, anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng kết hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được kết hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi được uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn để ra này bỏ cũng làm cho mình này. thật vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhá chứ cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà chống mà là cũng hoàn toàn bụng không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được bóc ngồi bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả nó vô tang vô tích chấm một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm rất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp trong nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn thích này cắt bụng này anh em xem này anh em lưu ý cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bán hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng sới lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hồ và cái nhân dính này và anh em chạm hồn đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một cái loại là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến phòng dưới bất kỳ sòng dưới lạ là anh em cần chạm vào hồn như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bồn bầu cua bịp luôn rồi anh em nhìn này hoàn toàn không tăng này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ hộp dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đây nha là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tăng cái gì cả đấy hàu cũng vậy thùng năm thùng thùng ngoài này mình kiểm tra nhanh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chín luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau khi à, lại đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi anh em để trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không gang lô anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty ờ, bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng theo dân nghiệp rất là êm cá 100 trăm cá là tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định cho anh em một con cua này cua này mở này phải hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này anh mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như nào thì anh em ờ, cửa hàng mình làm ở bến xe miền đông anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng kết hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được kết hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi được uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụ để ra này bỏ cục làm châm này, này. thật vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhá chứ cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà, mà chấm mà là cũng hoàn toàn bộ không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được máy bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả nó vô tang vô tích chấm một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm rất cả dụng cụ liên quan đến sâu bịp cái máy đánh bài kính áp trong nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn tích này mình cắt hút anh em xem này anh em lưu cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bán hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng sới lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hồ và cái nhân dính này mà anh em chạm hồn đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một cái loại là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến phòng dưới bất kỳ sòng dưới lạ là anh em cần chạm vào hồn như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, bầu cua bịp luôn rồi anh em nhìn này hoàn toàn không tăng này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đây nha là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tăng tích gì cả đấy hàu cũng vậy thùng năm thùng thùng ngoài này mình kiểm tra nhanh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chín luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau khi đánh, à, đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi anh em để trong người ở ờ, khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không la lô anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty ờ, bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng theo dân nghiệp rất là êm cá 100 trăm cá là tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định đồng anh em một con cua này cua này mở này phải hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ của mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là thì anh em ờ, cửa hàng mình là một bến xe miền đông anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng kết hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được kết hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi được uh, ờ, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn này ra này bỏ cũng cục cho mình này thật vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhé chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà, mà chấm mà là cũng hoàn toàn bụng không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được bóc ngồi bóc bụi anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả nó vô tang vô tích chấm một cái là báo sóng mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm rất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp trong nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn tích này Mình cắt vụ này anh em xem này anh em lưu cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bán hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em cái môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng suối lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hột và cái nhân dính này anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp kèo. và một loại đây là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến sòng suối bất kỳ sòng suối lạ là anh em cần chạm vào hột như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, bầu cua bịp luôn đấy anh em nhìn này hoàn toàn không tang này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đấy nhá là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tang cái gì cả đấy thau cũng vậy thùng đang thùng thùng ngoài đây em kiểm tra anh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chín luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau, sau khi à, lại đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, ờ, ờ, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi anh em để ở trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh anh em thấy độ hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không la lalo anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty ờ, bên mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng rất nghiệp rất là êm cá 100 trăm cá đặt tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định các anh em một con cua này cua này mở này Đấy, hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này anh mở anh em này hàng chuẩn chỉ 100 trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khẳng định là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thức nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm ở bến xe miền đông anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng test hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được test hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi đường uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụ này ra này bỏ cục nam châm này, này. đặt vụ anh em xem hàng hóa là chuẩn chỉ 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhé chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà chấm mà là cũng hoàn toàn bụng không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được bóc ngồi bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không, không ai có thể bảo cái gì cả vì nó vô tang vô tích chống một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ cái dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm tất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp tròng nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn tích này cắt vụ này anh em xem này anh em lưu cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bàn hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em cái môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng suối lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hột và cái nhân dính này và anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp keo và một loại đây là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến sòng suối bất kỳ sòng suối lạ là anh em cần chạm vào hột như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nhân dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, bầu cua bịp luôn đấy anh em nhìn này hoàn toàn không tang này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đấy nhá là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tang cái gì cả đấy thau cũng vậy thùng đang thùng thùng vào đây, mình kiểm tra anh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chín luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau khi à, đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, ờ, ờ, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi thì anh em để trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không gang lô anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty ờ, bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này. ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng rất nhịp rất là êm cá 100 gram cá đặt tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định cho anh em một con cua này cua này mở này Đấy, hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này anh mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có tiếng này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thước nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé cái đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm một bến xe miền đâu anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng test hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được test hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi đường uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn này ra này bỏ cục nam châm mình này. đặt vụ anh em xem hàng hóa là thậm chí 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhá chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không được chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà chống mà là cũng hoàn toàn không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được bóc ngồi bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không không ai có thể bảo cái gì cả vì nó vô tang vô tích chống một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm tất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp tròng nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn tích này cắt vụ này anh em xem này anh em lưu cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bàn hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ ở đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút là anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em về môn bầu cua bịp hoàn toàn không tang để giúp anh em đi chơi đến bất kỳ sòng suối lạ nào đều có thể chơi được khi anh em đi chơi anh em chuyển sử dụng cái nhân dính la lô này đấy là anh em ờ, chạm vào hộp và cái nhân dính này và anh em chạm hột đấy như vậy và nó có một cái lớp kèo. và một loại đây là một loại nước đấy hai là có hai loại bên nhà mình có hai loại thì anh em đến sòng suối bất kỳ sòng suối lạ là anh em cần chạm vào hột như này khi anh em chạm vào cái mặt cái nước dính nước dính la lô này đấy và anh em đây anh chạm còn bầu như này đấy như vậy thì mình đã làm xong một cái bộ bầu, bầu cua bịp luôn đấy anh em nhìn này hoàn toàn không tang này đó anh em thả vào đây mình lấy tất hộp sờ từ dưới đi anh em chấm một ờ, một một ờ, một hột đấy nhá là anh em có thể bán thì sáu mặt nhá bán sáu mặt nhá đấy thì ờ, cái này thì là dĩa này hoàn toàn là không tang cái gì cả đấy thau cũng vậy thùng đang thùng thùng ngoài này em kiểm tra anh xem này thùng này hoàn toàn là bình thường thanh chính luôn nhá đấy này hột này đấy không phải hột sóng mặt này đấy khi sau khi à, lại đánh xong thì mình sẽ xé luôn cái hột này ra nhá thì đấy nó sẽ báo thông qua cái cục uh, ờ, ờ, thua sóng tín hiệu này cái cục uh, thanh dung này anh em đi chơi thì anh em để trong người ở khoảng cách là 5 mét đổ lại nhá em đứng xung quanh là chơi ok thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thấy độ hiệu quả của môn ờ, bầu cua bịp không tang sáu mặt này nhá Đấy, cái này là nhân dính bầu cua không la lô anh em nhá đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay của cái công ty ờ, bên nhà mình thì uh, bây giờ mình sẽ test thử anh em một vài ván để anh em xem cái độ hiệu quả của này. ván này trăm trăm là có trong tay mình cảm nhận là có tôm một trăm trăm có tôm khẳng định anh em rồi có tôm nhá mở anh em xem này đây tiếp tục anh em này anh em mà vài tiếng bạc luôn này đây bên trong 100 trăm của cua anh em này mở này cua này em nhìn thấy không hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn đây trên tay mình đang dùng rất nhịp rất là êm cá 100 gram cá đặt tất tiền của con cá luôn đây anh em này cá 100 trăm này Đấy. em sóc mạnh cũng được nhá trăm trăm một con cua khẳng định cho anh em một con cua này cua này mở này Đấy, hàng chuẩn chỉ 100 100 luôn đánh kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa rồi trên tay mình cảm nhận là gà rồi đấy gà một trăm trăm này anh mở anh em này hàng chuẩn chỉ một trăm trăm em nhá hàng này hàng độc quyền nhá chỉ cho mình mới có anh em nhá không đâu có dưới này like like like khả năng là like rồi thì bây giờ mình sẽ để cái bộ báo dung này ra ngoài để ờ, đánh em xem này đây đấy em nhìn thấy không nó dùng một cái nhịp nhẹ này đây là cua đấy 100 trăm một cua này mở ra này đây đấy tiếp theo này rồi nhịp rất là dài nhịp rất là dài tôm 100 trăm tôm khẳng định là tôm này đấy thì anh em cái cái cung uh, ờ, thức nhịp thì đến cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé cái đấy thì bây giờ mình sẽ bóc hột anh em thấy để cái độ hiệu quả của nó là vì cái môn không tang này này như là khi anh em ờ, cửa hàng mình làm một bến xe miền đâu anh em mua hàng thì cứ qua cửa hàng test hàng trực tiếp nhá và anh em mình đi mua hàng bây giờ cứ phải được test hàng trực tiếp lên cửa hàng nhá và anh em ở, ở xa không uh, có thời gian đến thì mình có thể gửi được uh, bưu điện đường uh, nhà xe về anh em cho anh em đây và mình sẽ cắt vụn cái này ra này bỏ cục nam cho mình này. đặt vụ anh em xem hàng hóa là chuẩn chỉ 100 trăm bây giờ anh em chơi là phải chơi đồ không tang nhé chơi cái đồ mà có tang như sáu mặt rồi thì các loại khác là không thể chơi được chơi đồ bây giờ phải đồ hoàn toàn không tang không phải cái nhân dính nữa mà chống mà là cũng hoàn toàn không tang luôn đây là cái công nghệ bầu cua bịp mới nhất hiện nay Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ alo cửa hàng nhà mình thì luôn luôn có người trực 24 24 anh em là đến bất kỳ lúc nào cũng được bóc ngồi bóc bụi cho anh xem này với cái đồ này thì à, anh em à, đi chơi về có ăn được tiền thì cũng không không ai có thể bảo cái gì cả để nó vô tang vô tích chống một cái là báo sáu mặt đến bất kỳ dòng suối lạ là nó có thể ok ngoài cái bộ môn bầu cua bịp này thì bên mình còn bán thêm rất cả dụng cụ liên quan đến cầu bịp như máy đánh bài kính áp trong nhìn xuyên nó bài tài xỉu bịp anh em à, hoàn toàn không ăn thích này căn bụng này em xem này anh em lưu cho mình này Đấy, đi chơi thì anh em chỉ cần đúc cái này thôi bàn hột nắp đĩa của ai được anh em nhé hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em à, có nhu cầu mua hàng thì à, qua cửa hàng còn nếu anh em ở xa nhá bất kỳ đâu mình có thể gửi đến bưu điện về cái này thì cái bảo cách bảo quản nó cũng rất là đơn giản thôi còn à, chỉ anh em vài phút anh em có thể bảo quản được cái cái bộ cảm ứng không tang này rất đơn giản rồi cảm ơn anh em xem video